thức trong đêm nay có lẽ do anh đang say biết nói cho ai nghe đây bởi vì không còn được bên em mỗi